Chào bạn, một số các bạn quan tâm đến các loại đồ uống có hỏi rằng sự khác nhau giữa hồng trà và lục trà ở điểm gì? Cách mà chúng ta lựa chọn ra hồng trà và lục trà, pha chế ra các loại đồ uống liên quan đến hồng trà và hồng trà. Và trong video này, Kevin Nguyễn sẽ giới thiệu nhanh cuốn sách về kinh doanh mô hình quán trà sữa và đồ uống hot trend. Và trong cuốn sách này, Kevin Nguyễn đã biên soạn cả chi tiết cách mà chúng ta phân biệt các loại hồng trà, lục trà, lựa chọn trà, pha chế ra nước cốt của trà và từ đó pha chế ra những dòng đồ uống từ hồng trà, lục trà, cách thức mà chúng ta sẽ bảo quản. Và ra thì bạn sẽ tham khảo thêm những Ờ, dòng đồ uống khác như trà sữa, sữa tươi chân trâu đường đen, cookie ờ, đá xay, soda ý, rất là nhiều các loại đồ uống khác. Và chị ạ, cách thức của chúng ta lựa chọn nguyên đầu vào và cách thức bảo quản. Nếu như bạn thực sự quan tâm đến cuốn sách kinh doanh môn quán trà sữa đồ hot trend này thì bạn có thể để lại cái thông tin của mình ở phía dưới bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn. Và trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây.